sắc thực giả còn đây là tem sắc thực thật của mini garden trên tem sắc thực thật thì các bạn có thể cào cái lớp bạc ở dưới lớp bạc này có mã có 12 ký tự các bạn nhắn tin 12 ký tự với cú pháp MG 12 ký tự mã số này và gửi đến 8099 thì sẽ nhận được tin nhắn phản hồi đây là hàng chính hãng để xác thực chính hãng và bảo hành kích hoạt điện tử còn đây là tem giả tem giả thì ờ, mình thấy rằng là cào rất là khó cào cực kỳ khó không ra được mã với cả các bạn có thể để ý nữa là trên tay bên xác thực thật của bên mình thì có mã ở đây mã này là dòng mã bảo hành thì sau này sau khi mua các sản phẩm của mini garden khi mà các bạn muốn bảo hành ờ, thì các bạn buộc phải cung cấp cho chúng tôi mã này khi các bạn gọi lên tổng đài bảo hành các bạn sẽ phải cung cấp cho chúng tôi mã bảo hành này hoặc số điện thoại đã kích hoạt điện tử kích hoạt bảo hành điện tử để để công ty có thể kiểm tra trên cơ sở dữ liệu và tiến hành bảo hành cho các bạn nếu như các bạn mua sản phẩm mà không có hai phần mã này có mã thứ nhất sẽ không bảo hành được và không có dòng mã thứ hai thì các bạn sẽ hoàn toàn không thể nào mà kích hoạt bảo hành điện tử được còn đây như mã đối với tem giả các bạn có thể thấy là tem giả này thì màu sắc nó nhạt hơn nhiều này màu sắc cái này đậm hơn và màu sắc cái này nhạt hơn thứ hai đặc điểm nhận dạng thứ hai là tem giả không hề có mã bảo hành điện tử ở đây và thứ ba là phần cào rất là khó nếu như có cào được ra thì chắc chắn rằng là bạn cũng không thể nào xác thực bảo hành điện tử được bởi vì là cái tổng đài bảo hành tổng đài xác thực đó thì chỉ duy nhất mini garden sở hữu và không có bất kỳ một đơn vị hay là cá nhân nào có thể có được cái phần mềm sinh mã cũng như cú pháp nhắn tin đến 8099 của chúng tôi đây các bạn có thể thấy ạ vì vậy rất là lưu ý đến toàn bộ quý khách hàng khi các bạn mua sản phẩm các bạn chú ý phải lựa chọn sản phẩm có tem xác thực điện tử có đầy đủ hai dòng cốt dòng cốt thứ nhất là dòng mã bảo hành và dòng thứ hai là dòng mã xác thực và kích hoạt bảo hành đối với tem mà bị tẩy xóa chắp ghép thì các bạn không nên mua nhé bởi vì các bạn thấy đấy là bọn họ bọn họ có thể làm ra tem giả như thế này bọn bọn họ cào hết cái phần này đi rồi họ nói với bạn rằng là họ bán giá rẻ nên họ cào nhưng mà thực tế thì họ dùng cái tem giả của họ và họ cào đi thì các bạn cũng không thể xác định được đâu và cái cái sản phẩm đó bạn mua ấy thì sẽ không được bảo hành một chút nào cho dù trường hợp bạn gặp trường hợp không may bị dị ứng cơ địa hay là lỗi các lỗi cây chổi lỗi lỗi cây vi gì đó thì các bạn lưu ý với mình nhé